Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi từ bạn tên là Hà Nguyên Liệu. Thầy ơi, con suy nghĩ mãi về bài tự ngã trong thân mà Thầy giảng, nhưng con chưa thể nào hiểu được. Thầy có thể giảng kỹ cho con hiểu không ạ? Bạn hỏi về cái tự ngã, cái bản ngã ở trong thân này này. Con có nghe bài giảng về ba điều kiện để đắc quả tu đà hoàn. Con cảm thấy con thực sự tin kính Tam Bảo, tin kính Pháp của Phật Dẫu có phải chịu khổ thế nào đi chăng nữa thì lòng tin kính của con với Tam Bảo là bất thoái chuyển. Rồi con cũng không hề chấp cái thân này là con, nhưng chưa được hoàn toàn lắm vì khi có ai gọi con, gọi tên con thì con vẫn thưa và con cũng không hề tin vào bất kỳ một thôn giáo tà kiến nào cả. Thời gian gần đây con thường xuyên phát tâm Bồ Đề vì con thực sự thấy rõ thế gian này là vô thường. Con thực sự phát tâm chân thật đến nỗi có những lần con đã rơi nước mắt vì quá thương những chúng sinh không biết đến Phật Pháp để bị đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô cùng. Con cũng phát nguyện sau này dù có phải chịu khổ thế nào, trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa, con cũng thề nguyện sẽ thành Phật để độ chúng sinh. Nhưng Thầy ơi, con thấy mình vẫn còn tham dục vì con đã cố kìm nén và giảm đi rất nhiều, nên nhiều lúc con nghĩ có khi hay là mình đã chứng sơ quả từ kiếp trước. <laughs> nhưng có khi con lại thấy mình chưa thể là bậc hiền thiện đến mức ấy được đó, cứ lăn tăn không biết mình đã chứng chứng sơ quả chưa còn về tâm con thì con xét nét rất kỹ mỗi khi suy nghĩ nổi lên con đều theo dõi sát sao xem nó thuộc loại gì để liên tục thanh lọc tâm ngã mạn do từ bé đi học con luôn luôn được thầy cô khen là thông minh nên con đã chiến đấu với nó rất khổ sở bây giờ con cảm thấy mình không còn ngã mạn nữa đôi lúc nó định nổi lên nhưng liền bị con dập tắt. Các loại tâm xấu ác kia thì trong con từ bé đã không có, nên nó cũng như vậy, chưa kịp nổi lên liền bị con dập tắt. Đến bây giờ con cảm thấy tâm con khá thanh tịnh, dù đôi lúc vẫn nổi sân, nhưng nó đã bị con dập tắt, con cũng không hề thù ghét một ai nữa. Phiền não, ái luyến con vẫn còn nhưng rất ít thôi ạ. À. Vậy con muốn hỏi Thầy là con thuộc cái căn cơ chủng tính gì mà lại như thế hả Thầy? <laughs> Theo Thầy, liệu con đã chứng sơ quả từ kiếp trước chưa ạ? <laughs> Năm nay con 20 tuổi và mấy tháng gần đây con mới nghe Pháp của Thầy. Bây giờ thế gian đối với con không có thứ gì khiến con thích thú bằng việc nghe Pháp và ngồi thiền. Con nghe đến đâu đều thực sự hiểu và thâm nhập đến đấy. Cả ngày con chỉ nghe Pháp cũng không thấy chán Thầy ạ. Và con muốn hỏi là nếu bản thân là vô ngã không có phần ngã thường còn và tồn tại thì chắc phải có phần tâm thức luôn luôn biến đổi, phải không Thầy? Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy ạ. À. Đấy, đại chúng thấy câu hỏi dài không? Rất dài. Nhưng mà tiệu quy lại á, là bạn ấy à, trình bày, bạn này là cái người cũng rất là ham tu đấy, mới có 20 tuổi thôi. Thế thì bạn ấy à, nói là bạn tự kiểm điểm thân tâm bạn ấy, bạn thấy là bạn không có những cái ác, bạn tin sâu tam bảo bảo là tin bất thoái chuyển phải không? thế rồi bạn ấy cũng ờ, không chấp ngã ờ, không chấp ngã là là là là, là có những ờ, con không chấp ngã cho nên sao khi có ai gọi con ấy thì con không chấp ngã rồi nhưng mà khi ai gọi con thì đôi khi con vẫn còn thưa <laughs> không chấp ngã là không thưa đấy thế rồi bạn ấy nói là bạn ấy ờ, không biết đã chứng quả tu đà hoàn từ kiếp trước chưa à, mà bây giờ bạn thấy bạn rất là hiền lành rồi có những cái phẩm chất như thế này đó à, bạn cũng biết thanh lọc tâm kiểm tâm đấy, thì không biết đã chứng chưa đấy chứng thánh à, thánh quả tu hoàn chưa đó, lăn tăn ừ, bạn hỏi hỏi thầy rồi bạn hỏi về cái vô ngã thầy xin trả lời từng từng phần một trước hết ý, thầy nói cho bạn à, này cũng như đại chúng hiểu về cái quả tu đà hoàn thánh quả tu đà hoàn tu đà hoàn là quả đầu tiên của của thánh quả à, tứ quả thanh văn là tu đà hoàn đứng đầu tu đà hoàn cũng là a la hán nhưng mà là a la hán sơ quả còn đến a la hán cuối cùng á, là a la hán tứ quả rồi đấy tức là nó đều thuộc về hàng a la hán nhưng mà a la hán sơ quả gọi là tu đà hoàn và người bậc tu đà hoàn thì cũng đã thể nhập Niết Bàn chứ không phải không có Niết Bàn. Bậc Tu Đà Hoàn chỉ còn tái sinh bảy kiếp nữa ở cõi người thôi là sẽ chứng quả A-la-hán rốt ráo vô sinh. Wow, đấy là bậc Tu Đà Hoàn. Họ chỉ có bảy lần sinh về cõi người rồi lại hết lại sinh lên trời. Lên trời hưởng ở trên trời một thời gian thật dài xong lại xuống nhân gian. Đủ bảy lần thế liền chứng quả A-la-hán. Có những người thì nhanh hơn không đến bảy lần. Tối đa là bảy lần là phải chứng quả A-la-hán. Đó. Thế và để chứng quả tu đà hoàn ấy, thì hành giả phải diệt trừ được ba cái kiết sử căn bản đó là thân kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ. Thân kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ. Mà ở đây Thầy nói nặng nhất là cái thân kiến, là chấp thân đấy, thưa đại chúng. Chấp cái thân này là của ta, thân này là chính ta, và làm mọi cái để thỏa mãn cho cái thân này. Chúng sinh nào cũng yêu quý và chấp cái thân này hết. Đó, nó nặng như vậy đấy cho nên trừ cái thân kiến là khó nhất ừ. thế và trong đó đặc biệt nhất lại phải có một lòng tin bất thoái đối với tam bảo thế bạn này bạn cũng <laughs> nói là bạn có lòng tin bất thoái tam bảo không biết là thật chưa nha trong kinh đại bát niết bàn ấy, đức phật à, trong trường bộ kinh đức phật có dạy thế này về cái thánh quả tu đà hoàn và đức phật vẫn cho phép một vị chứng thánh quả tu đà hoàn có thể được phát ngôn về mình như thế này đức phật nói thế này này an an ta sẽ giảng pháp kính tức là cái gương chánh pháp gọi là pháp kính để thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau đối với ta sẽ không còn địa ngục sẽ không còn tái sinh cõi bàng sinh ngã quỷ đọa xứ ác thú ta đã chứng quả dự lưu nhất định không đọa ác đạo sẽ đạt chính giác và làm thế nào để chúng ta có quyền tuyên bố là mình đã chứng quả dự lưu thì đức phật nói đây ừ. Này An An, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử sau khi đạt chứng đạt Pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau. Đối với ta, không còn địa ngục, không còn tái sinh ở cõi bảng sinh ngã quỷ, không đọa ác xứ ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chính giác. Này An An, vị Thánh đệ tử đó phải có tránh tín đối với Đức Phật, nó có lòng tin chân chính với Đức Phật. Đó là gì? Đức Phật là bậc Thế Tôn, là A-la-hán, chính đẳng chính giác, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, mười hiệu Đức Phật. Ở đây, thưa đại chúng, ờ, Phật tử chúng ta cũng nên học rõ mười cái điều này, mười cái hiệu này và quán chiếu về mười hiệu này, gọi là niệm Phật đấy. Niệm Phật là niệm về mười danh hiệu này, quán tưởng mười danh hiệu này. Thế nào là bậc à, chính đẳng giác thế nào là minh hạnh túc thế nào là thiện thệ phải hiểu và tư duy cái này đấy mới là đúng nghĩa của chữ niệm phật chứ không phải chỉ đọc tên phật là niệm phật đâu đọc tên phật gọi là đọc tên phật không phải là niệm phật đúng nghĩa à, cho nên có nhiều người đọc tên phật chẳng biết phật là gì cả cho nên ấy, ở phật giáo nguyên thủy người ta nói niệm phật là phải niệm được mười danh hiệu này tư duy nghĩa lý của mười danh hiệu này thấu đáo mới gọi là niệm về Phật, nhớ về Phật. Đó. Giống như chúng ta nhớ bố chúng ta, vào wow. Chả nhá, ví dụ thầy mà nhớ bố cứ, bọc cứ bọc cụ kích cụ kích cụ kích đâu có phải là nhớ mà phải nhớ bố mình là bố mình như thế nào hình dáng ra sao à, cách ăn cách ở thế nào à, thương con thương cháu ra sao chứ cứ đọc tên đọc tên thế gọi là nhớ nó không hẳn không đủ Đó. đấy cho nên ở đây một hành giả có lòng tin với Đức Phật, tránh tín với Đức Phật phải như vậy, bất thoái. Vị ấy có tránh tín với chính Pháp, chính Pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, vượt ngoài thời gian, chi phối, đến để mà thấy có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự mình thâm hiểu. Lòng tin với chính Pháp cũng thế, tuyệt đối bất thoái chuyển. Vị ấy có chính tín đối với chúng Tăng, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là chân chính tu hành, à, là chân trực tu hành, là chân trí tu hành, là chân tịnh tu hành. Chúng tăng có bốn đôi tám vị, chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời, cụ túc giới hạnh, được bậc hiền, bậc thánh mến chuộng, được viên mãn không mảy muốn, được vẹn toàn không sứt mẻ, không tỉ vết, không ô nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau hướng dẫn đến thiền định. Đó, này An An, Pháp kính này, Thánh đệ tử sau khi chứng đạt Pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau, đối với ta không còn địa ngục, không còn tái sinh ở bàng sinh, ngã quỷ, đọa xứ ác thú, ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chính giác. Đấy, thì theo cái bài kinh này Đức Phật nói đệ tử Phật khi thành tựu được những cái này có quyền nói tuyên bố về mình là tôi đã chứng quả dự lưu nghe không? không còn đọa lạc nữa và tôi chắc chắn sẽ thành bậc chánh giác cho nên đức phật cho phép ờ, có phần luật thì nói đức phật không được cho đệ tử tự nói mình là gì nhưng có những cái duyên vào đệ tử phật có quyền được nói mình chứng quả gì Đấy, thưa đại chúng, giống như có một vị sa di mắng một vị tỳ kheo là tụng kinh như chó sủa, thì Thầy ấy nói là, này ông, này ông, ta đã chứng quả A-la-hán, ta là một vị A-la-hán. Ông nói ta như vậy, ông sẽ bị đọa 500 kiếp đấy, ở trong địa ngục, rồi tái sinh ấy, sẽ làm chó đấy. Cho nên cái vị sa di đấy kịp thời sám hối mà sau đó thoát được cái tội địa ngục nhưng vẫn phải tái sinh làm chó 500 kiếp. Cho nên thánh đệ tử của Phật vẫn có quyền được tuyên bố về mình chứ không phải không được tuyên bố theo đúng cái duyên nào để lợi ích cho chúng sinh, đại chúng nhé. Cũng giống như thần thông thế, trong kinh Phật, trong luật Phật tuy có nói rằng vòng đệ tử Phật không được chỗ thần thông nhưng mà cũng phải tùy duyên. Nếu vì cái duyên độ sinh thì vẫn cần phải trổ, đại chúng. Thực sự đấy, một ai có thần thông bây giờ mà trổ ra mà thật sự là một vị thánh tăng trổ ra chúng ta thấy cái sự giáo hóa sẽ rất lợi ích chứ không phải không không phải không đâu bao nhiêu người ta sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ tín tâm người ta theo được Phật pháp chẳng qua mình chưa có phải chịu thôi phải không đấy nhá vậy thì ở đây chúng ta nhớ này vị thánh đệ tử này ấy, phải có lòng tin một cách tuyệt đối và lòng tin trong sạch không nghi ngờ người ta phải thấy rõ ràng ràng phải không cái mà Đức Phật chứng được ở ngay tâm của cái vị Thánh này cũng phải có vị Tu Đà Hoàn này, thấy rất rõ, gọi là trong Kinh Đức Phật gọi là lòng tin thanh tịnh. Đại chúng hiểu không? Chứ còn chúng ta ở đây chưa có lòng tin thanh tịnh đâu. Chúng ta mới tin là tin theo Kinh Phật nói, tin theo Thầy giảng thôi. Chứ còn mình chưa thật là có lòng tin thanh tịnh đối với giáo Pháp, đối với Tam Bảo lòng tin thanh tịnh nghĩa là mình thấy nó rõ ràng nó minh bạch ở trong tâm mình rồi không còn ai có thể lay động được nữa thế chứ còn chúng ta đây gọi là tin chứ nói là con tin phật lắm con tin bất thoái chuyển nhưng mà chỉ vài cái tai nạn lập tức chán tam bảo ngay Đúng không? hay gặp một ông thầy bói thầy tướng nào ông nói cho mình đúng mấy <laughs> câu là thôi đi theo ông ngay thầy biết thôi mà nhiều phật tử đến đây thế nói với thầy là thầy còn tin lắm rồi còn tin tam bảo lắm tin nghĩa là không thể gì lay chuyển mấy tháng sau đã thấy đi đi theo mấy mấy cô đồng rồi đó không biết <laughs> chắc là người ta đến ta phán cho mấy điều đúng quá thế là theo luôn thôi lúc ấy chả thấy phật ở đâu cả chả thấy pháp tăng ở đâu hết đấy cái kiểu lòng tin của chúng ta là tin kiểu đấy còn cái vị thánh đệ tử này họ tin là bất thoái chuyển trời có sụp ngay trước mặt họ cũng không thay đổi lòng tin đấy thì họ thấy rõ ràng rồi mà giống như mình có mắt sáng mình nhìn thấy rõ ràng cái này đây rồi mà người, người khác lại bảo ở đây không có mình không tin được mình vẫn tin chắc chỗ này có vì tôi thấy rõ ràng đó. thế đó thế cho nên ở đây á, bạn này bạn nói là không biết bạn đã chứng quả tu đoàn hay chưa bạn phân vân vì bạn thấy là ở ờ, con cũng tốt nhưng giờ con lại thấy con làm sao mà tốt được thế thế là bạn còn phân vân như vậy thì biết ngay là bạn chưa chứng quả đúng không một vị thánh thì họ không còn nghi ngờ một chút gì nó rõ ràng lắm chứ còn bạn vẫn phân vân âm mình đã chứng quả hay chưa vị thánh chứng quả biết rõ mình chứng quả rõ ràng luôn thế còn bạn ấy phân vân này thì nó khẳng định là bạn ấy chưa chứng quả nha nhưng còn những cái điều sau nữa để thầy giải thích để biết là bạn chưa chứng quả bạn ấy hiểu về vô ngã nó không được đúng bạn nói là vô ngã bạn chấp vô ngã là gì có người gọi con con vẫn thưa thế cho nên là đôi khi con vẫn thưa như vậy là con chưa được vô ngã không? có phải vô ngã nghĩa là gọi mình mình không thưa đâu đại chúng thấy không chúng ta thấy cái này bạn hiểu lầm không chư phật và các vị thánh đệ tử ừ, mọi người gọi ngài vẫn thưa chứ vẫn đi làm việc bình thường chứ có phải vô ngã là gọi không thưa đâu bạn hiểu sai lầm như thế này thế thì làm sao mà gọi là bạn chứng quả được <laughs> làm gì có vị thánh nào mà lại thế đấy, rất là sai đấy cho nên bạn hiểu vô ngã này quá sai mà chấp cái chỗ này là chết đây này bạn nghĩ là đây là vô ngã cho nên tôi cứ ngồi lì ở đây thôi ai gọi tôi vì tôi vô ngã mà làm gì có tôi đâu à, tôi vô ngã cho nên không có tôi cho nên gọi tôi làm gì tôi không thưa chết rồi đi tu học Phật pháp thế này một thời gian sau về nhà bố mẹ <laughs> bảo nó, ngớ ngẩn tâm thần mất rồi chết mà vô ngã là gọi là thưa là hỏng mất rồi không? phải đấy hiểu sai vậy đấy cho nên đại chúng thấy này nhà thiền nói sao y kinh mà giải nghĩa thì tam thế phật oan mà ly kinh nhất tự một chữ thôi thì tức đồng ma thuyết, nguy hiểm lắm. Đối với kinh Pháp Phật hiểu sai một chút thôi, rời một chút là cũng sai mất rồi. Mà giải mà sai cũng lại là oan cho Phật, ba đời chư Phật bị oan. Bạn hiểu chữ vô ngã như thế này là chết rồi, phải không? Làm gì có chuyện thế đâu. Đức Phật vô ngã, các bậc thánh tăng vô ngã, các ngài vô ngã mà họ gọi các ngài vẫn thưa bình thường chứ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn mà ờ, cái gì đấy bình thường thế bạn bây giờ lại không thưa gửi gì cả mới là vô ngã thì chết rồi đấy là chấp đấy nha à. cho nên qua cái việc này thì để thầy khẳng định là bạn này chưa chứng gì cả là cái người ham tu tha thiết tu thôi nhưng mà biết soi xét tâm mình thế là tốt nhưng mà phải cẩn thận vô cùng nhé phải học thật kỹ mà nên tìm thầy để mình nương tựa thì mình không bị sai lầm chứ sai một ly là đi cả dặm luôn vào wow. Tổ Tăng Sán nói gọi sao? Hào ly hữu sai mà thiên địa huyền cách. Sai một ly là như cách xa trời với đất rồi đấy. Đối với Phật Pháp chỉ lệch một ly thôi, thưa đại chúng là lập tức sai luôn. Đại chúng với một đường tơ mà sai còn lệch như trời với đất luôn. Chứ đừng nói là hiểu lầm đến thế này thì chết. À, chết đấy, rất nguy hiểm. Nha. Thế và À, đây bạn nói là vậy nếu mà vô ngã trong thân này thì phải có cái phần tâm thức luôn biến đổi phải không? Thì bạn ấy hiểu cái này cũng lại không đúng, nghe không? Không đúng nhé. Nếu chấp rằng trong thân này á, có một cái tâm thức luôn biến đổi, nếu chấp như thế cũng lại là lầm đấy thưa đại chúng, không phải dễ. À, nó khó lắm đấy. Để chấp rằng trong cái thân này có một cái tâm thức biến đổi, rồi cái tâm thức ấy thế này thế kia khi mà chấp lập tức liền sai rất là khó cho nên ấy, để mà giải thích cho bạn này hết ấy, thì không đủ thời gian à, nhưng thầy nói là bạn hiểu về vô ngã nó bị sai à, cho nên phải học thật cẩn thận học thật kỹ nên đến tham vấn để được chỉ giáo đó, còn nếu mà cứ ở ngồi ở nhà chỉ học đọc sách không mới nghe không thế này ấy, thì vẫn còn hiểu lầm nhiều lắm thầy rất là lo nhé Thế thôi thì thầy xin trả lời sơ sơ như vậy thôi. À, mong rằng là bạn này thì cũng có tâm tu học rất là tốt đấy. đấy nhưng mà làm sao nên phải tìm đến các bậc thầy mà sáng suốt để người ta chỉ dẫn cho mình mới không sai lầm nhé. Đó, thầy chúc bạn tinh thần à, cũng rất là quý rồi đấy, biết học Phật thế rất quý tuổi trẻ nha. Yeah. Ừ.